Giờ điều kéo chúng ta cũng chẳng là gì Thời gian hạnh phúc thật ngắn rồi biệt ly Mọi chuyện không như mình hay nghĩ suy điên quá bất ngờ, biết trách ai vậy rồi Tình yêu là thế, luôn khiến cho mình mù mê Yêu quá nên giờ con tim quặn đau mỗi khi đêm về Hạnh phúc đâu dễ, kiếm được một người yêu thương Sáng sẽ những chuyện tơ hương trong cuộc sống bình thường Chẳng ai là muốn chọn nhầm một người mình yêu chẳng được bao nhiêu chỉ thấy đau khổ nhiều giờ đã kết thúc anh chúc em được an vui em ấm bên cuộc tình mới đến suốt trọn cuộc đời Giờ điều kéo chúng ta cũng chẳng là gì Thời gian hạnh phúc thật ngắn rồi biệt ly Mọi chuyện không như mình hay nghĩ suy Đến quá bất ngờ biết trách ai giờ đây Tình yêu là thế Hạnh phúc đâu dễ kiểu là thế luôn khiến cho mình u mê yêu quá nên giờ con tim còn đau mỗi khi đêm về hạnh phúc cầu dễ kiếm được một người yêu thương sáng sẽ những chuyện tương hương trong cuộc sống bình thường chẳng ai là muốn trong nhầm một người mình yêu hạnh phúc chẳng được bao nhiêu chỉ thấy đau khổ nhiều giờ đã kết thúc anh chúc em được an vui em mong em cuộc tình mới đến suốt trọn cuộc